Xin chào mọi người, hôm nay Lộc giới thiệu với mọi người chiếc xe Teramon và những điểm đặc biệt trên chiếc Teramon này. Thứ nhất, đây là một chiếc xe 7 chỗ full size thương hiệu Đức và nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Đặc biệt số 2 đó chính là thiết kế ngoại hình của chiếc xe mạnh mẽ, hầm hố với những đường dập nổi đây, mọi người thấy ở phần đầu xe cũng như là nắp cabo những cái đường dập nổi mạnh mẽ logo ấn ấn tượng đây là một trong những đặc điểm nổi bật trên uh, chiếc Teramon Đặc điểm số 3 ấn tượng bởi bộ đèn thông minh IQ Light thiết kế thẩm mỹ và bộ đèn này à, được tích hợp đèn à, daylight ban ngày, đèn sương mù và à, đèn có tính năng mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua đồng thời với tính năng coming home và living home đây là một đặc điểm ấn tượng trên ờ, chiếc xe Teramon về bộ đèn mang lại sự chú ý và thẩm mỹ cho chiếc xe Teramon này và ờ, chúng ta sẽ cùng ờ, thử tính năng ờ, Coming Home và Living Home của chiếc xe Teramon đặc điểm số 4 hết sức ấn tượng đó chính là về tính năng an toàn Teramon được đánh giá an toàn 5 sao bởi cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ NHTSA. Với tính năng an toàn này, khi chúng ta à, mở cánh cửa ra, đóng cánh cửa lại thì chúng ta sẽ thấy cánh cửa rất là nặng và tiếng đóng cửa hết sức là chắc chắn. Điều đó cho chúng ta thấy khung xe được thiết kế à, liền khối với những thanh thép chịu lực xung quanh xe giúp cho chiếc xe có độ an toàn rất cao theo ờ, tiêu chuẩn an toàn 5 sao và một đặc điểm số 5 mà Lộc muốn chia sẻ cho mọi người đó chính là khi chúng ta nhìn ở hướng ngang thì chiếc xe mạnh mẽ và điểm đặc điểm đó nó được thể hiện bởi ờ, thiết kế những cái đường dập nổi kéo từ phần đầu xe đến đuôi xe mọi người thấy chiếc xe là mạnh mẽ khi chúng ta nhìn ở à, phương ngang đặc điểm số 6 đóng và mở cốp xe bằng à, nút bấm trên chìa khóa chúng ta sẽ mở cốp xe nhấn vào cái nút mà à, mở cốp và thực hiện đóng cốt chúng ta cũng sẽ thực hiện như thế này chúng ta sẽ nhấn vào nút này nút đóng cốt nó sẽ đóng cốt xe lại đây là một tính năng rất là tiện dụng điểm số 7 chú ý trên ờ, chiếc Teramon động cơ chúng ta cùng xem qua động cơ của Teramon thiết kế đơn giản à, động cơ của Teramon là 2.0 turbo à, TSI 220 mã lực mô men xoắn 350 chúng ta cùng nhìn qua khoang động cơ một điểm nữa đó là điểm số 8 ở trên uh, gương ờ, chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ tích hợp đèn báo rẽ ấn tượng gương chiếu hậu bản to nhìn sâu đây là à, điểm à, số 8 đặc điểm số 8 của Terramon điểm số 9 cảm biến mở cửa được trang bị trên bốn tay nắm cửa chúng ta chỉ cần đặt tay lên mở cửa ra và khi đóng lại chúng ta chỉ cần che cảm biến là xe sẽ khóa lại nó được trang bị trên cả bốn cánh cửa hai cửa trước và hai cửa sau à, chúng ta lóc lại cũng sẽ là che cảm biến và khi mở cửa thì đặt tay lên đặc điểm số 10 đó là phần bên trong ờ, không gian xe à, phần à, phía trước chúng ta sẽ thấy à, nổi bật hơn bởi những à, thanh à, gỗ được ốp lên đây giúp cho um, chiếc xe phía trước của chúng ta sang trọng hơn và thiết kế đơn giản nhưng rất là tinh tế đó là đặc điểm số 10 trên uh, xe Teramon màn hình lái của Teramon điểm số 11 mà Lộc nhắc đến với những giao diện thông minh đẹp chúng ta có những giao diện đặc biệt và ở giữa ở giữa chúng ta thấy có một cái la bàn cái la bàn à, với những cái hướng à, đông tây nam bắc đây là à, màn hình lái digital cockpit của Teramon đặc điểm số 11 đặc điểm số 12 trên Teramon điều khiển màn hình giải trí bằng cử chỉ thí dụ như à, à, chúng ta muốn chuyển qua đây Lộc chỉ cần gạt qua mọi người thấy không ạ gạt qua gạt lại đó đây à, nó có cái bàn tay nè đây là cái biểu tượng của cái tính năng điều khiển bằng cử chỉ nha đó gạt qua gạt lại điểm số 14 hộp số Theramon Theramon được trang bị hộp số tự động 8 cấp sang số êm ái, mượt mà. Điểm số 15, chế độ lái trên uh, à, Teramon, đường tuyết, đường trường, đường Obros và Obros Custom. Trên mỗi uh, cung đường này, chúng ta sẽ được chọn chế độ tùy chỉnh theo à, sở thích lái của từng người chúng ta sẽ thấy Teramon hướng đến việc phục vụ um, gia đình phục vụ những người ngồi trên xe cho nên uh, uh, trong xe được thiết kế đến 17 học chứa đồ chúng ta đấy thấy uh, phần đây là một cái học chứa đồ vừa uh, được thiết kế thẩm mỹ mà nó có mục đích là để chứa uh, uh, chứa đồ của chúng ta ví dụ như là điện thoại hoặc cái bóp rồi à, phần ngay ngay phần trung tâm này chúng ta cũng có một hộc chứa đồ lớn ở phía dưới cái bệ tì tay và xung quanh những cánh cửa phía trước phía sau cũng như là ở um, hai ghế uh, cuối cùng thì đều có những cái hộc chứa đồ ở hai bên đấy là mục đích để mà Teramon hướng đến việc phục vụ uh, cho nhu cầu của gia đình một trang bị ấn tượng nữa cửa sổ trời toàn cảnh trên uh, Teramon đây là cũng là một trang bị để hướng đến việc phục vụ gia đình à, cho những uh, chuyến hành trình xa à, cho những uh, chuyến du lịch của gia đình chúng ta hàng ghế giữa rộng rãi thoải mái di chuyển nhẹ nhàng lên à, phía trước phía sau di chuyển được và uh, có thể điều chỉnh uh, nghiêng ra phía sau giúp uh, cho người ngồi phía sau có một cái vị trí thoải mái nhất Đặc điểm số 19 thiết kế kính phía sau tối màu có thêm ờ, tấm rèm che nắng để phục vụ người ngồi ờ, ờ, đằng sau. Điểm số 21 Đặc điểm số 21 Hai ghế phía sau cho chúng ta một không gian rất là rộng rãi và như mọi người thấy Lộc đang ngồi với tư thế thoải mái nhất để có những đoạn đường xa những cuộc hành trình những cuộc du lịch rất là xa và thoải mái mà không làm bất cứ người nào trong xe phải mệt mỏi phía sau ờ, có thêm cửa gió cho hai người ngồi phía sau và có những cái hộc chứa đồ để chúng ta có thể để ly nước hay là um, bánh trái gì phía sau này đây là thiết kế phục vụ cho toàn bộ 7 người ngồi trên xe hướng đến việc phục vụ gia đình và phục vụ gia đình một cách tốt nhất 22 là chúng ta sẽ gặp được cái hàng à, hai hàng ghế phía sau thành một mặt phẳng và mặt phẳng một mặt phẳng như thế này được mọi người sẽ thấy rất là thoải mái đây đây là một mặt phẳng đặc biệt trên chiếc Teramon để chúng ta có thể à, tạo thành một mặt phẳng khi mà chúng ta đi đi du lịch đi cắm trại điểm số 23 đó là mâm xe là chắc chắn đồng thời mâm xe 20 để à, phục vụ cho à, việc một chiếc xe thể thao hơn và một chiếc xe mang tính chất abroad hơn đặc điểm số 24 đó chính là khoảng sáng gầm xe khoảng sáng gầm xe đạt đến 235mm phù hợp cho mọi cung đường, đồng thời cho hình dáng xe một phong cách khỏe mạnh, linh hoạt. Và một đặc điểm hết sức nổi bật là chiếc xe có giá thành 2 tỷ 349 triệu. Lộc rất hân hạnh được chia sẻ đến mọi người thông tin chi tiết về Teramon 2022. Mọi người có nhu cầu về xe Teramon xin hãy liên hệ với Lộc qua số điện thoại 0909 171 299 để có những ưu đãi tốt nhất, có cách phục vụ tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người hãy đăng ký kênh và share cũng như like à, video của Lộc để Lộc có nhiều động lực để à, chia sẻ đến mọi người những thông tin về xe hơi, nhất là xe mua gần tại thị trường Việt Nam.